Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, everybody. How are you today? I'm fine, thank you. Please wait a little bit. Okay. Hello, teacher. Hello. Con thứ hai gắn điểm ờ, rồi đó. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Nice to see everybody today. Các bạn đợi cô một xíu. Hello, teacher. Hello, like you. I am not like you. Hello, teacher. How are you, teacher? I'm fine, thank you. Oh, Have you guys watched the match between Vietnam and Indonesia? Yes, my daddy is watching it. Yeah, my my family is watching zero it. And zero. Zero and zero. Zero zero. Right? Oh, oh, right. Mm, my family is watching it too. Blockade. Look it. Yeah, we're gonna yeah, play it. Hey, hey, look at, look at, look at, look at, look at, look at. We play both quizzes and look at. Have you guys did the homework? Have you guys done the homework? Is it easy? Yes. No. Yes. It's not easy. It's not easy. okay. No. I will correct them for you. I will correct them for you yeah, they're not really easy, right? Because I choose, I personally chose uh, some words that maybe you guys haven't we, known. We play uh, the quizy. Both. We play both quizzes and it today. Wow. Enjoyment. and yeah, quizzes is the homework. We're gonna do it again, the homework, right? Broken. Not a lot of you guys have the uh, correct answers, right? So we're gonna do. Okay. We're gonna do this one first, then we're gonna play Phuket. Phuket is easy. Uh-huh. I prepare for the Phuket. They are the um, they are the fruits. Let me see. Uh, most of you guys, you guys have five incorrect answers. Huh? Wow, good. Cảm thì các bạn đều làm khá là đầy đủ cho cô này. Ah, ok, good job. It's kind of hard, right? It's kind of hard, right? I don't know. Why? It's easy. Let's do this quiz again, okay? After that, I will correct some of the in, uh, some of your answers. Uh -huh. Sau khi làm xong cái quiz này lại thì cô sẽ sửa bài cho tụi con những cái câu này. Đây là những cái từ mà mình có thể nhớ, mình có thể học. Đương nhiên là cái này nó sẽ hơi khó một xíu tại vì cô cũng nói là cô sẽ lựa ra những cái câu mà cô sẽ lựa ra những cái câu mà nó không có dễ như là cô hỏi những cái câu như apple or banana yeah I don't ask those right I ask different things ah you haven't played Harry you haven't played what haven't played ah you mean pluck it right the other day yeah it was oh, today now okay uh, I will have to stop Wait, yeah, yeah. the link in the chat box, okay? So you guys do the homework. Do this one again. Okay? Okay, wait a little bit, guys. It's my computer. Okay, now I send you the link. Can you guys see the link? Can you guys see the link? tôi là sự vui tình tôi là ừ. Okay, what about the others? I can see 27 students. What about the others? Okay, 43 students. What about the others? What about the others, guys? Ah, maybe some of you haven't seen the link, right? Maybe some of you haven't seen the link. Here, here's the link for if you guys haven't seen the link, I send you guys the link again, okay? Bạn nào mà nãy vào sau khi mà cô gửi cái link á thì cô vừa mới gửi lại tụi con vào lại nha. Okay, let's wait for your friends. 48 students already. Fifty-three already. What about the others? There are about sixty 60 students in our class. What about the other 10? Where are you guys? I will wait for you guys one more minute, okay? One more minute, then we can start the game. Okay, 56. Good job. 57. Okay, good job. Now wait for your friends one more minute, okay? The last minute, everybody, the last minute. 59. Okay, I will start a game, everybody. Five, four, three, two, one. số lượng câu đúng của tụi con hôm nay là bị ít nè ừ, tí nữa là mọi người nhớ phải nghe cô nói phải nghe cô giảng cái đấy nha ok one more minute để bạn nào mà tụi con làm chưa xong thì bây giờ mọi người cố lên nha one the last minute okay the last minute Okay, guys, I will end the game now, okay? I will end the game now. Let's see, you guys know the result, right? If you guys come back to my screen, you guys can see that Hang Zhang is in top one, right? Good job, well done. So we got top three, Hang Zhang, who, who else? Hai Dang and who else in second place? Let me take a look again. Wait me. Okay, so we got Kelly, Hoàng Giang, and Dan. Good job. Mm, good job. Most of you, you guys have will, will have about like, let's see, Hoàng Giang, you've got like two or about two to three incorrect answers, right? Mm, okay, now we're gonna review the question. Ở đây thì cô chỉ lựa ra một số cái từ lạ lạ À, for example, this one. So I think this one is easy. Cái này thì có nghĩa là dễ này. This is steak. Okay, steak. Steak có nghĩa là thịt bò. Thịt bò như là tụi con nghe món bít tết ở Việt Nam mình á, thì đây là cái tên của món này nè. Món bít tết á, thì nó sẽ có tên là beef steak. Thay vì phải đọc đầy đủ là beef steak thì mình vẫn có thể dùng cái chữ steak này. Người ta vẫn hiểu là thịt bò, thịt bò beef, bít tết của mình á, bít tết á, cái miếng bò bít tết á. You're gonna say steak. Okay, steak. And this is the correct way to write the word steak Ok, đây là cái cách đúng để tụi con biết cái chữ stack nè. Ừ, ok. Next up, what you have? This one. Yeah, I already show you guys this one in the previous lesson, right? Cái này là cô có từng chỉ mọi người trong cái bài lần trước nè. Peanut butter, right? À, peanut butter, bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng thì tụi con sẽ gọi là peanut butter. Ok, peanut butter. Mm, okay, now take a look at this one. Ah, dumpling dumpling. A lot of you guys think this is dumpling, right? But dumpling only have one letter P in the word, the first one. Dumpling only have one letter P in the word. This is the correct word for dumpling. Đây mới là từ chính xác tụi con viết cho chữ dumpling nè. Nó chỉ có một letter P thôi. Thứ hai, khi mà tụi con search ở trên, uh, nếu mà tụi con search ở trên mạng á, thì tụi con sẽ thấy là gì? Dumpling á, thực tế dumpling thì nó sẽ mang hai nghĩa nó vừa có thể hiểu là bánh bao mà thực ra nó còn có hiểu thêm một cái gì nữa cái sủi cảo mọi người ăn á nếu mà tụi con search ở trên mạng thử á thì tụi con thấy cái chữ dumpling này nó sẽ ít hiện ra cái hình bánh bao mà chủ yếu nó sẽ hiện ra cái món giống như là há cảo sủi cảo ở bên nước ngoài thì ăn á ừ, nếu mà bạn nào có ăn thì kẻ biết cái món đấy nó nó giống như cái viên sủi cảo của mình đó nó giống như là cái viên sủi cảo của mình vậy đó thì khi mà tụi con search cái chữ dumpling này nó sẽ ít ra hình bánh bao lắm đó, à, nó vẫn nó vẫn có mang nghĩa là bánh bao nhưng mà cái bánh bao của người ta ý là không phải là bánh bao làm bằng bột như thế này mà cái bánh bao đại ý người ta là cái bánh như là bánh sủi cảo há cảo của mình á đó. À. còn cái steam bun này chính là cái chính xác nhất nếu mà tụi con search steam bun thì chắc chắn nó sẽ ra cái hình bánh bao này chắc chắn luôn à, thì cái từ này là cái từ chính xác nhất để miêu tả cái món bánh bao này đó thì tụi con sẽ dùng cho cô là steam bun steam nó mang nghĩa là hấp á ha steam nó có mang nghĩa là hấp á. thì đây là cái món hấp mà đúng không thì con cần phải hấp món này lên đúng không so this is steam bun đó thì đây là steam bun còn dumpling thì thực ra nó chỉ có one letter p thôi one letter p only not two letter p ok. now the next one ah you got boiled egg yeah good job đây là trứng trứng nhưng mà trứng như thế nào trứng này là trứng luộc nếu mà tụi con thấy là hai cái từ này thì chưa đúng này hai cái từ này thì là chưa biết đúng này đây là động từ động từ thì mình viết như thế này là chưa đúng ở đây mình phải viết như thế này là trứng luộc này còn nếu tụi con nó nói về món này là fried egg nó có nghĩa là trứng chiên à đây là món trứng chiên này thì tụi con phải viết là fried egg còn ở đây là boiled egg boiled egg mới là trứng luộc này theo cái bức hình của mình thì nó là trứng luộc này à nên các bạn để ý kỹ cho cô trứng luộc với trứng chiên hai cái từ này là mình cũng rất là hay dùng đúng không mọi người có thể học thêm những cái từ này ok this one hôm trước các bạn nào nói với cô về về xả đó cho nên là cô có nhớ ra nên là cô chọn cô cho tụi con cái câu này đây là xả đây là xả này xả thì nó sẽ là lemon grass lemon grass ok đây là cái, cái củ xả cây xả này thì nó sẽ là lemon grass còn celery thì nó sẽ là gì cần tây à, cucumber chắc chắn là không phải rồi đó nếu mà bạn nào học kỹ về tên của những cái vegetable với lại fruit thì các bạn sẽ nhớ cucumber là quả dưa chuột quả dưa leo á chứ không phải là Ờ, xả đâu xả thì tụi con sẽ có cái từ này lemon grass lemon grass mọi người nhớ nha lemon grass à, những cái từ này mọi người có thể về sau khi mà tụi con xem lại video tụi con học lại những cái từ này cho cô à a lot of you guys choose ice cream right hôm trước cô cũng đã giải thích cho tụi con nghe cái từ ice cream với cái chữ này popsicle thì nó sẽ khác nhau một xíu ice cream là những cái kem mà tụi con thấy là nó nằm ở trên cái uh, một là nằm trong ly hai là nằm ở trên cái ốc quế à, thì cái ấy mình mới gọi là ice cream còn cái kem que đá như thế này thì tụi con phải gọi cho cô là popsicle cái kem que đá như thế này mình sẽ không có gọi là ice cream đâu mà thực ra mình sẽ gọi nó là popsicle popsicle mỗi lần tụi con thấy cái kem que đá như thế này là tụi con sẽ biết đây là popsicle à, chứ mình sẽ không gọi là ice cream đâu popsicle okay guys popsicle mm. So this is a kind of fruit. So this is not durian, not jackfruit, not longan. This is mangosteen mangosteen hay and you guys don't say mangosteen okay tuy là nó có cái chữ mango ở trong đây nhưng mà thực ra trong đây mình sẽ không có đọc là mango đâu mình đọc là manga mangosteen mangosteen quả măng cụt mangosteen mangosteen durian what is durian who knows write in the chat box for me okay what is durian guys and jackfruit durian and jackfruit and longan do you guys know these three fruits ta biết ba à, ba loại quả này là quả gì không à sầu riêng thì sẽ là durian đúng rồi mít là jackfruit ah à, yeah dạ, what about longan what about this one longan đúng rồi hãy đăng yeah good job yes đúng rồi quả nhãn đúng rồi tụi con sẽ lần lượt có này sầu riêng này mít này hoặc quả nhãn này good job và còn quả này thì mình sẽ có là mangosteen right mangosteen not mangosteen Okay, mọi người nhớ cho cô not mango, mangosteen, mangosteen, ah, mangosteen. Ah, yes, guava, quả, quả ổi, okay, quả ổi, guava, good job. Bacon is a kind of meat, ah, bacon là một loại thịt, thịt thông khói á, thịt heo xong khói, tụi con có biết mấy cái miếng thịt heo xong khói á, đó, cái đấy mình gọi là bacon. Đây là quả gì? Quả xoài nè, và đây là quả bơ nè, avocado, mango, okay. Ah, what about this one? Who know what is it? Who know what is it? You guys look at look at the picture. What is it, guys? Đây là quả gì? À, quả hồng đúng rồi. Persimmon, right? Persimmon. Good job. Quả hồng. Hot pink fruit. okay. Tôi biết là mọi người biết là quả hồng nên là đôi khi tụi con sẽ gọi là đặt cái tên của nó đúng không? À, đặt cái tên của nó thì tụi con nghĩ quả hồng sẽ là pink fruit đúng không? But no, it's not pink fruit. Okay, it's not pink fruit. Ah, and what is dragon fruit? What about dragon fruit? Who know dragon fruit? Who know dragon fruit? Remember, quả hồng persimmon, persimmon. Đúng rồi, thanh long, yeah, thanh long. Good job guys, thanh long, well done. Good job, good job. Ah, this one, longan wow a lot you guys choose longan ha đây là quả nhãn nè mọi người biết nè star fruit là quả khế nè blueberry là việt quốc nè mình có cái này custard apple custard apple và cái này tụi con thay vì đọc là custard apple thì tụi con nối âm vào cho cô thay vì mình đọc là custard apple thì mọi người nối âm lại vào cho cô custard apple custard apple custard apple à, mình nói cái âm đờ ở cái đuôi của chữ custard và cái chữ apple cho cô thì mình sẽ thành là gì custard apple custard apple đây là quả na hay là mạng quả mãng cầu á ừ, ví dụ như cô cô không có gọi là quả na đâu cô gọi là mãng cầu á còn nhiều bạn sẽ gọi là quả na đúng không đây là quả na hoặc là quả mãng cầu nè custard apple custard apple apple not apple apple apple ok các bạn nhớ tập tập đọc theo cô nha đúng rồi ở miền bắc thì sẽ gọi là quả na còn cô ở miền nam cô gọi là quả mãng cầu Next up. Ah, yeah, good job. Oh, wait, wait, wait. Wait, wait. Yeah, rice paper. Well done. Bánh tráng, cái tờ bánh tráng màu trắng tụi con hay ăn á. Cái đấy mình gọi là rice paper. Good job. Rice paper. Not white paper, not brown paper. Okay, rice paper. Good job. Ah, this is, what is it? asparagus asparagus cô nghĩ là cái này thật ra cô cũng còn chưa ăn cái này bao giờ cô chỉ biết cái này là gì thôi chứ cô chưa ăn bao giờ đây là măng tây đây là măng tây mình sẽ có là asparagus asparagus okay again asparagus asparagus asparagus măng tây is a kind of vegetable it's a kind of vegetable okay Next up, you have, okay, so this is actually a kind of fish. This one is hard, right? I know this one is hard. à, mình mình làm sao mà nhìn ra được cái, cái cá này là cá gì nữa đúng không mọi người thì đây cô chỉ cô chủ, chủ yếu để cái câu này cho tụi cô giới thiệu cho tụi con thêm về một số loại cá mình có cá này là cod fish cod là cá tuyết á cá tuyết ừ, đây là cá tuyết cá này là rất là hay dùng trong nấu ăn đặc biệt ở bên nước ngoài á người ta hay dùng cod fish ở đây còn catfish mọi người biết là cá gì không bây giờ ai biết catfish nè who knows catfish guys what is catfish Oh, I can see Benang raise his hand. Yes, and tell me what is catfish? Catfish là gì à. em? Cá mè. Cá mè. À, ý của An là cá mè. It's not. Actually, maybe. I don't know. Thật ra cô không biết là cô, cô có gọi tên này giống như tên tụi con gọi không? What is catfish, guys? You guys know catfish? Let me see who got the correct answer cá mèo. Nah, actually no, it's not cá mèo, guys. No, no, no, no, no. Who's see? Who has? Ah, Tiêu Khan. Good job. Well done. Yes, Tiêu Khan. Exactly. Thì cô xem còn bạn nào đúng không nha? Cá mèo. Wow, you guys think it's a it's a cat and a fish? No, it's not a catfish like that. It's not cá mèo. Tiêu Khan. Yeah. Ừ. Để cô xem còn bạn nào không? Yeah, Hoàng Giang. Good job. Ừ, Thanh Thư cá ngừ thì không phải, cá ngừ là tuna. Đây. Ok, some of you guys have the correct answer. Cũng có một vài bạn có kết quả đúng đó. Đây là cá trê, catfish, cá trê. Ok. Tuna là giống như một vài bạn nói là cá ngừ, tuna mới là cá ngừ nè. Nếu mà tụi con hay ăn uh, mấy cái món ví dụ như là uh, uh, cơm trộn hay gì đấy mình sẽ có mấy cái tuna. Và cái này hôm bữa là mình có học trong cái video mà những cái từ dễ phát âm sai á thì mình sẽ rất là thường dễ đọc cái từ này là salmon đúng không? nhưng mà từ này tụi con sẽ không đọc là salmon tụi con đọc salmon thôi mình sẽ cái âm l, l cái chữ l nó là âm câm á salmon salmon à, là cá hồi đây đây là bốn loại cá mà mình rất là hay gặp này catfish cod tuna and salmon okay so this one is cod mm, good job everyone well done okay what about this one what is it guys tell me bạn nào mà hay ăn ờ, ăn canh ăn ăn, ăn đồ ăn à đúng rồi đây là rau ngò đúng rồi rau mùi hoặc là ngò rí à đúng rồi đây là ngò rí hoặc là rau mùi này tùy nơi sẽ gọi là rau mùi có nơi sẽ gọi là ngò rí đúng không đúng rồi cilantro đây là cách tụi con phát âm là cilantro là rau mùi rau ngò rí à còn turmeric turmeric là nghệ rosemary con nghĩ ở ở đây rosemary rất là ít dùng mình không có dùng rosemary ở đây nhiều còn basil là mình cũng rất là hay dùng nè basil là húng quế bạn nào ăn được rau sống á à, ăn được mấy cái loại rau á thì chắc là cũng sẽ biết mấy cái này đúng không rosemary thì nó sẽ không nó sẽ là mình không có dùng nhiều hương thảo mình không có dùng nhiều basil thì con nghĩ các bạn dùng nhiều nè húng quế so, đặc biệt là cilantro chắc chắn là nhiều bạn cũng có thể biết ăn ngò rí đúng không ngò rí nè rau mùi nè cilantro. ok, cilantro. Next up. À, ở đây thì cô sợ tụi con không nhìn ra được cái gì nên cô phải để cái chữ tiếng Việt ở đây là giấm nè. Đó, giấm của mình phải có là vinegar, vinegar. ok, vinegar. Soy sauce thì hôm bữa các bạn còn nhớ mình coi cái video cái chị kia làm cái món cơm gì ở trên chảo á thì có dùng cái soy sauce là nước tương nè. Ngược lại nước tương thì mình sẽ có fish sauce là nước mắm nè, nước mắm nè. Rồi mình sẽ có chili powder là một loại ớt bột chili là ớt nè thì mình có powder là ý là nói về một loại bột á thì mình có chili powder là ớt bột mọi người nhớ ớt bột Hàn Quốc mà tụi con hay thấy màu đỏ đỏ đó thì cái đấy người ta gọi là chili powder ok? chili powder and this one you say vinegar vinegar ok? vinegar next up ah this one ở đây thì mình sẽ có oh a lot of you guys think is the coconut water Ok, bây giờ cô sẽ chỉ cho tụi con cái câu này cái câu này á đây, mọi người nhớ là cô đầu tiên cả hai cái này đều đúng coconut cream hay là coconut milk thì được dùng như là nước cốt dừa thì đều có thể gọi bằng hai tên này luôn coconut cream hoặc coconut milk đều được nhưng mà nếu tụi con muốn nói về cái loại nước dừa mà nó trong trong cái nước dừa để mình uống cho mát á, cho cơ thể của mình nó mát á cái nước dừa mà trong trong á à, thì cái đấy mình gọi là coconut juice chứ mình sẽ không có nước dừa là coconut water đâu mình chỉ gọi ba cái tên đầu thôi coconut cream với milk nó mang nghĩa là nước cốt dừa còn cái coconut juice nó là cái nước dừa mà trong trong ở trong trái dừa á, khi mà con bổ dừa ra con uống nước dừa á, cái đấy thì con gọi là coconut juice còn nước cốt dừa thì mình mới gọi là coconut cream hoặc là coconut milk đều được cream hay milk đều đúng hết ok mọi người nhớ cho cô nha ừ, cái này thì cô muốn là tụi con phải chọn đúng thứ tự như là cô ghi là gừng với nghệ á ok thì ở đây cũng có rất là nhiều bạn chọn đúng cho cô này ở đây cũng có rất nhiều bạn chọn ngược nè, thực ra cái này nó bị ngược mà nó còn bị sai chính tả nữa, không chỉ ngược mà còn sai chính tả cái này nó bị sai chính tả nè, mấy cái này thì bị ngược nè đó cái này bị ngược nè đó cái này sai chính tả nè mình sẽ có ginger ginger là gừng và turmeric là nghệ ok ginger củ gừng nè củ nghệ nè à, mọi người phân biệt cho cô ok ginger and turmeric ginger and turmeric. Okay. Next up. ah, okay. Đây là cô đang muốn nói về cái gì? Noodles là nói chung về các loại mì thôi. Còn ở đây cô đang muốn nhấn mạnh là mì gói, mì gói, mì ăn liền á. Thì tụi con sẽ dùng cái chữ này cho cô nè. Mình sẽ có là instant noodles, instant noodles, mì ăn liền instant có nghĩa là ngay lập tức là liền á ha thì cái chữ mì ăn liền những cái loại mì gói như thế này tụi con sẽ dùng cho cô là instant noodles instant noodles. okay? Còn rice noodle là gì mọi người biết không? What about rice noodles? You guys know rice noodles? Rice noodle là nó mang nghĩa là những cái bún mì làm bằng ờ, làm bằng bột gạo á, Tụi con sẽ có bún rồi phở rồi đúng không? Nên là làm bằng bột gạo á, rice noodles. Còn ở đây thì mình đang nói về mì gói, mì ăn liền thì tụi con dùng cho cô là instant noodles instant noodles ok cái chữ này nếu mà mọi người mua mì gói thì mọi người cũng hay có thể dễ bắt gặp cái chữ này này instant noodles ok ah ok we don't have steam water thực ra nếu mà tụi con dùng steam water thì về nghĩa nó cũng không đúng nữa bởi vì steam có nghĩa là hấp mà cái nước này ở đây cái nồi nước này nó không phải là nước mà tụi con hấp lên đây là nấu nước bình thường trong nồi thôi thì ở đây mình sẽ có cái từ này mang nghĩa là nước dùng nước lèo khi mà tụi con muốn nấu một cái món nào đấy ví dụ nấu bún bò nấu phở thì mình phải có một cái nồi nước dùng à, hầm từ xương đúng không cái nước hầm từ xương đó thì mình gọi là broth broth cái âm đuôi của nó nó sẽ giống với cái chữ cái chữ uh, ờ, teeth là cái răng của mình này tụi con sẽ có cái âm đuôi là âm teeth teeth right thì cái âm này nó cũng sẽ giống vậy broth broth có nghĩa là nước dùng nước lèo à thì tụi con sẽ dùng cho con cái từ này cái nước mà được hầm ra từ xương á để mình có thể nấu những cái món bằng ờ, nước lèo khác á oh nó, nó không phải là mật ong nha wow really my Trang good job bro good job no no this is not honey okay this is not honey đây là cái nồi nước lèo của mình á cái nồi nước dùng của mình á không phải là mật ong đâu đây là cái nồi nước dùng á ừ, không phải là mật ong đâu nha mọi người broth à, thì tụi coi cái, cái từ này rất là hay sử dụng này nước lèo nước dùng mình gọi cho cô là broth broth okay. next up ừ, cái này là nhiều bạn cũng có thể biết ăn nhiều bạn cũng có thể không biết ăn đúng không cái này mình có là bean sprouts bean sprouts giá giá đổ á giá này có nhiều bạn biết ăn giá đúng không nhưng mà có nhiều bạn sẽ không biết ăn à, đây là một món giống như là hành đi cùng với lại hành caramel nấu léo gì what do you mean nước lèo nước nước nước nước dùng nước lèo á khi mà tụi con nấu hầm ra từ xương gà rồi đó thì cái màu của nó cái màu đấy là người ta đã nấu rất là lâu á mỗi mỗi nơi mỗi nơi sẽ uh, nấu một cái nồi nước lèo khác nhau uhm, cái nồi nước dùng nấu từ rau củ này, từ nấu từ xương này cái màu nó sẽ khác thế tùy vào cái độ con nấu bao nhiêu lâu à, thì cái đấy mình sẽ có đúng rồi nước súp á nước súp á đúng rồi người ta hay gọi là nước súp luôn á đúng rồi thì cái đấy mình gọi là broth cái nước dùng nước lèo à, broth đây là giá đúng rồi giá đổ á bean sprouts ok, bean sprouts à, đây là tên của giá đỗ này. còn ở đây cái chữ price này mọi người hiểu là giá gì không là là giá cả cái chữ price này nó có nghĩa là giá cả của mình á không phải là món ăn đâu price còn cái này là bean sprout cabbage cabbage là bắp cải bắp cải còn cinnamon là quế cinnamon là quế mấy cái này cô chỉ thêm bạn nào có thể nhớ được thì tốt ok cabbage cabbage bắp cải nè cinnamon là quế nè ok pomegranate đây là quả lựu đúng rồi pomegranate chứ không phải là plum là mận đây không phải là quả mận đâu pomegranate quả lựu raisin nó là nho khô á ừ, đây là quả quả mơ này à ok good job sardine sardine đây là cá mòi bạn nào mà hay ăn cá mòi ba cô gái á, thì phải biết cái này sardine à, đây là cá mòi lamb là thịt cừu thịt cừu thì mình gọi là lamb còn cái này là thịt bò xay thịt bò xay thì con sẽ có từ là minced beef ok minced beef à. à ok last one đây là ngũ vị hương nếu bạn nào để ý cái chữ ngũ á, nó sẽ mang nghĩa là năm năm đúng không thì mình sẽ có five spice powder đây là bột ngũ vị hương thì cái tên của nó là five spice powder còn những cái khác là những cái mà rất là cơ bản tụi con có thể nhớ luôn cho cô là salt là muối nè pepper là tiêu nè và sugar là đường này đây là ba cái nguyên liệu cơ bản nhất ba cái gia vị cơ bản nhất đúng không à, ngoài nước tương nước, nước, nước mắm dầu ăn cái kiểu thì đây cũng là ba cái rất là hay dùng này salt pepper and sugar ngoài ra mình có cái ngũ vị hương nữa là five spice powder five spice powder okay Good job, guys. So after this quiz, you guys can know more about the difficult uh, vocabularies, right? nếu mà bạn nào mà nhớ được những cái từ vựng này là rất là giỏi nè tụi con mà nhớ được thêm nhiều từ vựng giống như khó khó như thế này là mình mình biết được rất là nhiều từ rồi đó Ok good job so before we do the Phuket before we do the Phuket I want you guys to do a listening first À, trước khi mình làm cái Phuket thì bây giờ mình sẽ làm cho cô một cái bài listening trước, một cái bài nghe trước và sau đấy mình mới chơi Phuket sau. Ok, wait me. Để cô tắt bớt nó đỡ lắc một xíu. we will have to do a uh, listening. And for this one, I want you guys to write your answer in the chat box. I will invite one friend to give me the answer. What, what is it? What do you mean? Bơ say sinh tố là gì mà mọi người đang nói về cái gì? Ah, lemon tea Ask the class. Okay, guys. Wait, wait, wait. Um, Okay, now we're gonna do the listening. I will turn off the chat box, okay? Rồi bây giờ các bạn sẽ làm bài nghe với cô này, mình sẽ làm bài nghe với cô này. Ok, bây giờ mình sẽ đọc sơ qua trước những câu hỏi sau đấy tại vì cái này nó không phải là cùng một tờ giấy nên là tụi con sẽ hơi khó có gì cô sẽ đi theo cái đáp án à, cô sẽ cho mọi người nghe một đến hai lần để mình đi theo đáp án ví dụ ở đây này What time of day does this conversation take place? Cái cuộc buổi trò chuyện này là nó diễn ra vào buổi nào? Đây thì ở đây cô không giải thích đáp án các bạn sẽ tự tự nhớ cho cô, tự biết đáp án nào cho cô. Ok. Bây giờ thay vì như vậy cô sẽ ngừng tới cái khúc đấy để tụi con biết đáp án thì ở đây mình sẽ nghe hai câu này trước. Hai câu này thì ở đây cô sẽ giải thích nè. Đầu tiên là cái buổi cái buổi trò chuyện này nó diễn ra vào thời gian nào? Thứ hai, the man doesn't give his son something to eat because người đàn ông đó không không cho đứa con của mình không cho người con trai của mình nó sinh là con trai này không cho con trai ăn bởi vì sao bởi vì sao thì đây là những cái lý do này thì các bạn chọn những cô cái lý do đấy now guys listen carefully okay I will let you guys listen twice các bạn nghe nha nghe rồi chọn đáp án cho cô thì các bạn cứ coi như đây là A B C cho cô theo thứ tự cứ là A B C cho cô ok A B C A B C ok now listen listen carefully Yeah, Mikey. Can I have a really good snack? Uh, I don't know. I think it's uh, what time is it? I think it's going on dinner. Uh, it's three thirty. Three thirty. Uh, we better wait. Why, Dad? Well, what kind of snack do you want? Candy. okay. Now again, the the câu trả lời của mình hai câu này nó đều nằm trong 16 giây đầu tiên thì con nghe thử cho cô nha sau đấy cô sẽ mời một bạn thử nha bạn nào tự tin thì nhớ là raise hand cho cô thế okay? Yeah, Mikey. Can I have a really good snack? Uh, I don't know. I think it's uh, what time is it? I think it's going on dinner. Uh, it's three thirty. Three thirty. Uh, we better wait. Why, Dad? Well, what kind of snack do you want? Candy. Okay. Who knows the answer? Who knows the answer? Raise your hand in front of the screen. Các bạn giơ tay trước màn hình cho cô Các Bạn nào biết đáp án thì giơ tay trước màn hình cho cô Who knows? Uh, Phúc Nguyên, right? Yes, Phúc Nguyên, can you help me? The first it is the, the, the answer is B. Ah, so you think in the evening, right? You think number one is in the evening, right, Phúc Nguyên? Uh-huh, in the evening. Is it is it your answer? Okay, okay. So now the second one, bây giờ Phúc Nguyên sẽ chọn câu này, đó thì cô bấm câu này. What about number two? À, ở đây nó chuyện đáp án luôn nè. Ok, đây cô giải thích cho sẵn tiện thì cô giải thích Phúc Nguyên luôn. Đây, tại sao nó không phải là in the evening? Con nghe kỹ lại với cô này. Dad! Yeah, Mikey. Can I have a really good snack? Uh, I don't know. I think it's uh, what time is it? I think it's going on dinner. I think it's going on dinner. À, bố nghĩ là sắp tới buổi tối rồi đó. Sắp tới buổi tối rồi đó. Uh, it's 3:30. It's 3:30. À, ở đây thì bạn đúng sau thì bạn nói gì? It's 3:30. It's 3:30. À, 3:30 thì sẽ không thể nào là in the evening được. It's 3:30 không thể nào là in the evening được, nó không phải là gì, nó phải là buổi chiều nha, Phúc Nguyên nhớ nha. In the evening. À uh, no, it has to be in the afternoon, okay? In the afternoon. So what about number two? Who can do number two? Các bạn nào biết làm ra được câu số hai cho cô không? Yes, Hoàng Giang, please. What is it? What is your answer? My answer is they are going to eat soon. They are going to eat soon. Okay, let's see. So the man doesn't give his son something to eat. Người bố đã không cho con trai mình một cái gì để ăn snack, ăn vặt á. Bởi vì sao? Yeah, they are going to eat soon. Bởi vì sắp đến, hồi nãy là bố có nói đó, là sắp đến bữa tối rồi đó. À, cho nên là bố không muốn cho ăn vặt. Okay, good job. Now, các bạn sẽ nghe tiếp cho cô thêm hai câu này nữa à, mình có ba câu thôi các bạn để ý luôn cho cô này the boy wants à, muốn cái gì cho cái snack nè còn nãy cậu bé rồi ăn snack ăn vặt đúng không thì cậu bé muốn cái gì thì con nghe thử lại à, sau đấy thì the, the father offered his son cuối cùng thì người ba offers có nghĩa là giống như là cho cuối cùng là giống như là đề nghị con mình ăn cái gì á cuối cùng là sau khi nói chuyện một hồi thì con đòi ăn cái này nhưng mà bố không cho rồi bố kêu là bây giờ hay là con ăn cái sandwich đi nhưng mà sandwich gì sandwich vị gì thì tụi con nghe cho cô là sandwich vị gì cái cuối cùng the boy is going to cậu bé sẽ làm gì trong lúc while while their father prepare some food trong khi mà bố chuẩn bị bữa tối á, sau khi mà bố chuẩn bị đồ ăn á, thì người người con sẽ làm gì sẽ làm cái công việc gì hành động nào đó các bạn nghe lại cả bài cho cô sau đấy chọn cho cô ba câu này ok tại vì cái bài mình cũng ngắn thôi cho nên là mình nghe lại phút này một xíu rồi sau đấy tụi con chọn đáp án cho cô nha Uh, I don't know. I think it's uh, what time is it? I think it's going on dinner. Uh, it's three thirty. Three thirty. Uh, we better wait. Why, Dad? Well, what kind of snack do you want? Candy? <laughs> no, candy is out. Oh, how about some broccoli? No. Uh, carrots? <laughs> No. well, what else can you suggest? Candy. Candy? <laughs> No, I don't think. I think you better wait. A sandwich? A spinach sandwich? Spinach sandwich? spinach sandwich? When did you start liking spinach? Uh, today. Yeah, what about small sandwich? Okay. Okay, I'll whip it up in a minute. Play with your toys while you're waiting for it. Okay. Again, again. It's kind of hard, right? Again? Oh. Uh, carrots? No. What kind of snack do you want? Candy? <laughs> no, candy is out. Oh, how about some broccoli? No. Uh, carrots? No. <laughs> well, what else can you suggest? Candy. Candy? <laughs> No, I don't think. I think you better wait. A sandwich? a spinach sandwich. Spinach sandwich. spinach sandwich. When did you start <laughs> liking spinach? Uh, today. Yeah. What about small sandwich? Okay. Okay, I'll whip it up in a minute. Play with your toys while you're waiting for it. Okay. Now write your try. Try writing your answers. Try writing your answers for number one and two. For number one and two. Who knows? I think this one is easy, right? The first one is easy. Mm -hmm. Yeah, I think a lot of you guys have the correct answer, right? Uh, Tú Phương, please, the first one. What is it? Con thưa cô là con chọn candy. Yeah, the boy Eat wants candy. candy. Yeah, the boy wants candy. Đúng rồi. Well, what kind of snack do you want? Như vậy con muốn ăn vặt cái gì? Candy là giống như là câu hỏi á, được ăn kẹo không á? candy à nó một câu mình có hỏi tu từ vậy đó candy okay good job well done what about the second one what kind of what kind of what kind of sandwich do you have here fish or ham or vegetable do you think Spanish. Yeah, that is not the correct word. Actually, it's not Spanish. It is spinach. Spinach. Ah, okay, Hải Danh, give me all three. Now let's see, uh, let's invite one friend. Uh, Tiêu Khan, please, do you know this one? What answer? Which one did you choose? Which one did you choose? It, fish. Fish. Fish. Ah, it's actually vegetable because you got this word. thực ra nó là vegetable vì sao cô giải thích cho mọi người mình có cái từ này spinach spinach ah spinach is a kind of vegetable đây là tên của một loại rau củ à, một loại rau spinach ah mọi người có biết rau này không you guys know pop Popeyes Popeyes các bạn nào coi phim đấy hồi xưa là xưa không Popeyes đây là rau bina mọi người có biết là Popeye sẽ ăn cái rau bina xong rồi cái nổi cơ bắp cuồn cuộn cuồn cuộn lên nào các bạn nào coi phim đấy bao giờ chưa cô thấy cô cô coi phim đấy từ hồi cô còn bé không biết là tụi con còn coi phim đấy không tôi nghĩ là không ai còn coi phim đấy đúng không? Yeah, dạ, đúng rồi rau bó xôi đúng rồi rau bó xôi như bạn gọi là rau chân vịt đó rau chân vịt rau bó xôi rau bina đó à, thì mình có cái spinach này ok good job well done spinach Mm, well done, well done. So it is a vegetable sandwich, right? Cho nên cuối cùng đáp án của mình sẽ là vegetable sandwich because spinach is a kind of uh, vegetable. Now the last one, I think it's easy too. The last one, I think it is easy too. Now one friend help me, okay? Um, okay, Diệu Linh, please hang Diệu Linh, help me with this one. What is your answer? My answer is play with toys. Good job, play with toys. Okay, play with your toys while you're waiting for it. À, hãy chơi với đồ chơi của con đi trong khi mà con đợi cho cái món đấy. Good job, well done. Well done everybody. À, well done. What about this one? I think there's one more exercise. Wait, wait, wait. I will let you guys play the book at at the end. I think let's see which one is easy. để cô xem cái nào dễ sau đấy mình sẽ chơi pluck it hmm, I think the first one is the easiest chắc là cái đầu tiên sẽ là cái dễ nhất okay now listen to this one people are talking about their eating habits what does each person eat now mỗi người đang ăn cái món gì con sẽ nhìn vào cái hình và chọn cái món đấy cho cô okay listen and check the correct answers à nên là ở đây là mọi người cùng nghe và cùng làm được này bây giờ mọi người chuẩn bị đáp án của mình mọi người vừa nghe và vừa làm sau đấy ghi đáp án vào chat box cho cô sau đấy cô sẽ mời một bạn nói cho cô nghe cái đáp án của tụi con nghe ok Now listen to number one, two, three, four. Okay, one, two, three, four. People are talking about their eating habits. What does each person eat now? Listen and check the correct picture. One. One. I never pay attention to my diet. I eat whatever I want. There's nothing I like more than a big, juicy steak for dinner, and chocolate cake and ice cream for dessert. Yum. Two. Two. I'm trying to cut down on cholesterol, so I've stopped eating eggs, cheese, and red meat. I'm eating a lot more fish and chicken. Three. I'm trying to put on weight. Everyone tells me I'm too thin, so I started eating a lot more meat and dairy products. It's great. Now I can go out as often as I want for hamburgers and milkshakes. 4. I've got a real sweet tooth. I love chocolate, candies, and things like that. But I know it isn't healthy, so I've given all that up. Now the only sweets I have are fruit. Mm-hmm. Okay, this one. What do you guys think? What do you guys think? Now, write your answer. Try after one time listening. One time listening. What What is your answer everybody? Write the whole four, okay? Các bạn thử viết chữ của cả bốn. Cả bốn đáp án luôn. A, so number one A, right? A lot of you guys choose A. Yeah, number one A. What about two, three, four? Ừ, rất nhiều bạn nhắn. Tôi có nhắn một lần cho cô thôi nha. Mọi người không nhắn nhiều quá nha. Nhắn một lần là cô nhìn thấy rồi. Okay, number one, you guys say A, right? Is it A? I never pay attention to my diet. I eat whatever I want, Tôi ăn bất kể thứ gì tôi muốn. Không có gì mà tuyệt vời hơn là một cái big juicy steak có nghĩa là kiểu thịt bò steak hồi nãy tụi con đã học cái từ steak rồi đúng không à, thịt bò bít tết á, nhưng mà nó juicy có nghĩa là nó mọng nước á cho bữa tối sau đấy sẽ có chocolate cake và ice cream cho tráng miệng như vậy chắc chắn mình nhìn vào cái hình mình sẽ biết đây là ice cream đây là chocolate cake nè và đây chính là beef steak nè so number one is A good job what about number two Now, two, two, two. Focus. Number two, guys. To be. okay ở đây cô thấy bạn nào vừa mới gửi be đây. uh, Quốc Trung sẽ be. À, uh, Phúc Nguyên sẽ A. You think it's A? To be Bảo Hà nè. Phúc Nguyên sẽ A, right? À, uh, Phúc Nguyên said A. What about the others? Mọi người ngắn À, Hoàng Hiệp said A. Okay. Tony sẽ B Phương Nhi sẽ A Ngọc Khuê sẽ A à, A B đều đầy đủ đúng không B Tuấn Phương ok nào bây giờ các bạn để ý này I'm trying to cut down cholesterol cholesterol à. I'm stop à stop nghĩa là tụi con dừng dừng ăn cái gì dừng ăn trứng dừng ăn phô mai và thịt thịt red meat có nghĩa là những cái loại thịt bò những cái loại thịt mà nó có máu màu đỏ đó nghe thịt bò đỏ như thịt bò tụi con thấy á, red meat người ta gọi cái loại thịt đấy là red meat I'm eating a lot more fish and chicken. Tôi bây giờ tôi tập trung tôi ăn nhiều thịt những cái chất uh, chất đạm tốt hơn. Ví dụ như là cá hay là gà này chứ không có ăn kiểu như là sẽ không ăn gì nữa, không ăn trứng, không ăn phô mai cũng như không ăn thịt bò nữa. Cho nên đáp án ở đây là con sẽ không chọn mà con phải chọn cho câu câu A nè bây giờ mọi người sẽ tập trung ăn trứng à, tập trung ăn cá và ăn thịt gà nhiều hơn so number 2A now number 3 what about number 3 this guy is thin okay number 2 number 3 you guys think is B right yeah Now, bây giờ tôi có thể làm gì? I can go out as often as I want for hamburgers and milkshakes. Bây giờ tôi có thể đi ra ngoài đi ngoài chơi và có thể ăn hamburger và uống milkshakes à, đây tại vì bạn này đang là cố gắng gọi là tăng cân á mọi người nói là quá too thin quá gầy quá gầy too thin cho nên là bạn ăn nhiều thịt và những cái sản phẩm làm từ sữa nhiều hơn nè dairy products nè và number four number four okay you guys chat you guys write your answers a lot in the chat box huh okay thank you guys so much so now I will talk about the last one then we're gonna play click it okay I'm I'm got a, a real sweet tooth kiểu như là cái ở đây sweet là ngọt tooth là cái răng của mình nhưng mà nó không, không có nghĩa là răng ngọt đâu kiểu ý, ở đây nói là con là một cái người mà kiểu như là rất là thích ăn đồ ngọt á có nhiều bạn thì rất là thích ăn ngọt đúng không à, thì người ta có thể nói là I've got a real a real sweet tooth có nghĩa là con rất là thích ăn ngọt cực kỳ thích ăn tráng miệng ăn ngọt cái món là có đường nhiều á đúng rồi thích ăn sô cô la này kẹo này những thứ như vậy nhưng mà tôi biết là nó không có healthy không có mạnh khỏe mạnh đâu không có tốt cho sức khỏe đâu cho nên là bạn bỏ cuộc không ăn những món đấy nữa bây giờ bạn chỉ gọi là cái sweet cái đồ ngọt ở đây mà bạn ăn đó chính là trái cây fruit cho nên tụi con sẽ chọn cho cô là A ok good job now I don't want to waste your time so we're gonna start the Phuket today okay You guys are very excited to this one, right? Oh, not a lot. Of, Oh, so try, okay? There are only about 60 friends in our class, so try to join in the room, okay? Mọi người cố gắng ai cũng đều chơi cái Phuket nha, okay? So it's actually a very easy one. It's not that hard. It's about fruits. À, so với những cái mà hồi nãy giờ mình học thì cô nghĩ cái này là cái bài rất là dễ. Mm. If you guys are good at remember the names of the fruits, this one is a very easy one for you. It's a piece of cake. Um, last time we already played the Santa workshop, right? So let's try something else. Then we're gonna come back to Santa later, maybe on, on Christmas Day, okay? So for five minutes, okay, let's see. Okay, so maybe for seven minutes. À, mình sẽ chơi, chắc là cũng không, dù ra cũng không kịp thời gian cho tụi con sửa bài, cho nên mình sẽ chơi tầm 7 phút luôn. Mm, okay, host now cái này thì cô sẽ sửa sau ok còn bây giờ thì mình sẽ chỉ chơi thôi sau khi mình chơi xong thì mình cô sẽ thêm thử coi bạn nào được hạng nhất hạng nhất cho và sau đấy thì mình sẽ ngừng buổi học hôm nay ok so wait me let me send you guys the link in the chat box guys the link in the chat box now please click the link các bạn nhấn vào link cho cô này wow very fast master your way very fast at playing football các bạn sẽ đầy đủ mình có đủ slot cho mọi người chơi It's still 00 for Vietnam and Indonesia. everybody. Let's start with a look today. Wow, Ngọc Khuê, Đức Tiến, you top one and top two right now, Ngọc Khuê, Đức Tiến. Now we have Kelly, Kelly, Kelly, Kelly. Đức Tiến come back to top one. Anh Khoa, you're in top one right now. Harry, Harry, top one. and top Wow Các bạn thay đổi hạng liên tục Try to answer quickly, Ok Các bạn có lên Cái chủ đề này cũng rất là Mình đã học rất là nhiều nè Choose answer correctly Ok And quickly four minutes, okay, guys? 34 minutes. The minutes, 30 seconds. Aidang, kapwa. Aidang is in one. That's wrong. Now lemon tea is in top one. Wow. it's changed continuously. Two minutes and 30 seconds, everybody. Two minutes and 30 seconds. Got two minutes to change your face. stole a lot, right? If you guys got stole a lot from your friends, you guys gonna feel a little bit angry, right? Uh-huh. Wow. Fui, right? You just stole like 149,000 from lemon tea. From who? From Kelly. Why you guys stole? You guys keep stealing, right? I keep stealing. Mm, wow, so many goals everybody, 9 billion. Ở đây là mình các bạn cao nhất là được 4 tỷ 9 rồi đó, 4 tỷ 9 vàng. Mm, that's a lot. The last minute everybody, the last minute, the last minute. Bây giờ cô sẽ stop share để mọi người không thấy cái hạn của mình. Ờ, không biết là tụi con có nhìn được cái hạn không ta? Only me saw the the result. 50 second, everybody, 50 second. Fifty second, 40, 40 second, everybody. Seven. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. You guys know the result? Let's see who are in our top three today. Congratulations. <gasps> Bảo Hà, good job. You're in top one today. And Ngọc Khuê, wow, you always in top three, Khuê, last time and today, right? Congratulations, Bảo Hà. This is your first time you're in top one, right? Không phải hôm nay là lần đầu tiên là Hà được top one này, đúng không? Đó, congratulations, Bảo Hà, Ngọc Khuê and Lemon Tea, our top three today. Well done, everybody. I think our top three the three ladies today, right? Good job, girls. Well done. So this one is a lot easier than the other ones, right? Good job. You guys have like 82% of correct answers. À, hôm nay các bạn làm rất là giỏi nè, được đúng tới 82% lần. Cái này thì không chỉ tụi con phải phải biết làm mà tụi con còn phải có lucky nữa đúng không? Phải có một độ may mắn mình mới cướp được vàng, mình phải cướp và mình phải đổi vàng đúng không? thì mình mới được điểm cao như vậy đúng không mình mới được điểm cao càng cao được mm, good job guys ngoài ra thì tụi con cũng đã biết được nhiều từ để chọn đúng thì mình mới được cơ hội được đúng không good job nè so you got Win top 4 Kelly top 5 Hồ Gia Hy à, Trang good job Hiệp good job you're in top 10 Hiệp Diệu Linh Khôi Đức Tiến nè Maxon good job everybody good job đây là hệ của mọi người nè lúc đầu là hoàng cô nhớ là hoàng giang với phúc nguyên cũng được hạng rất là cao nè Ah, bình an. Mm, good job. Well done, everybody. Good job for today's class. So I cannot correct this one right now because it's 9:04, right? I will see you guys back the next week that we're gonna learn unit 8, okay, guys? Còn sau thì mình sẽ không còn học unit 7 nữa. Mình sẽ chuyển sang unit 8, okay? Now say goodbye to your friends, okay? Say goodbye to your friends and see you next week. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.